nhiêu năm rồi ta trở về đây thăm mái trường xưa khi tuổi đã hao gầy ôi thầy cô và bạn bè thua ấy xin một lần tay lại nắm chặt tay ước vượng già về hát khúc quê say cây bằng xanh. trường đầy hoa nắng năm tháng gian nan nghĩa tình sâu nặng ơn thầy cô theo ta suốt một đời Bao năm rồi bạn bè ta ơi những cánh chim 公子。 năm rồi ta trở về đây thăm mái trường xưa khi tuổi đã hao gầy ôi thầy cô và bạn bè thua ấy xin một lần thăm lại bến sông xưa trường